bao kỷ niệm ngày xưa hai chúng cùng đùa vui ngoài hiên chơi trò chơi trốn tìm em hồn nhìn tóc mình ta còn thuyền dây trôi lanh đánh cuối sông còn đâu ngày ấy em thơ ngây má hồng cách chợ nghìn trùng bao đỏ rượu hồng này đưa em bước theo trời chuyện đời hơn rồi ta thôi đành hẹn lối hẹn đò đưa sang bên buồn ngoài trời mưa còn rơi nên lệ heo rồi tâm hồn anh rối bời những câu thề ước nay trôi xa bên xưa dòng sông lạnh lẽ lưa thưa đôi cánh bèo trách mình phận nghèo để rồi chiều này nghe cô yêu đêm trong lòng nước cuốn trôi con đò về phương ấy sông quê người lặng lẽ giữa trời mây em sang sông hiu hắt mảnh trăng về sông còn đây mà người thương nào thấy chiều nay trăm cánh cò bay như ngày xưa xót xa trong lòng em lấy chồng cách một dòng sông đỏ ngang công bến tình ngắn đôi bờ lâu rồi bao kỷ niệm ngày xưa hai chúng cùng đùa vui ngoài hiên chơi trò chơi trốn tìm em hồn nhiên tóc mềm ta còn thuyền dây trôi lênh đênh cuối sông còn đâu ngày ấy em thương ngày má hồng cánh trường nhìn chung pháo đỏ rượu hôm nay đưa em bước theo chồng chuyện đời hơn rồi tan tôi đành hẹn lối hẹn đò đưa sang bên buồn ngoài trời mưa còn rơi nên lệ khô héo rồi tâm hồn anh rối bời những câu thể ước nay trôi xa bên xưa dòng sông lạnh lẽo lưa thưa đôi cánh bèo trách mình phận nghèo để rồi chiều này nghe cô liêu đến trò con trôi con đò về phương ấy sông quê người lặng lẽ giữa trời mây em sang sông điêu hát mảnh trăng gầy sông còn đây mà người thương lao thấy chiều nay trăm cánh có bay như ngày xưa xót xa trong lòng em lấy chồng cách một dòng sông đỏ ngàn công bến tình ngắn đôi bờ em lấy chồng cách một dòng sông đỏ ngàn công bến tình ngàn đôi vương ngàn đắng cay sẽ tâm hồn tàn đêm tôi không khi trời mưa buồn hắt hiu lòng mình thầm nhớ di vắng đau thương là lúc vừa bước chân vào đường yêu đêm ấy mưa rơi nhiều giọt mưa tan tác mưa mồm nâu yên chân người yêu buồn che đôi mắt thấm ướt khi biệt ly nghe tim mình giá buốt hồi còi sẽ nát không gian xót thương vô vàn nhìn theo bóng tàu dần khuất trong màn đêm mùa thu thương nhớ bao lần đi về có đôi mà người còn vắng bóng ai biết nồng thắm ngày ấy nay đã phai rồi từ lâu tôi biết câu thời gian là thuốc tiên đời việc gì đến sẽ đến nhưng ai bạc béo mình vẫn không đành lòng quên tan tác muôn yên chân người đi buồn che đôi mắt thấm ướt khi biệt ly nghe tin mình ra buốt ngồi còi sẽ nát không gian xót thương vô vàn nhìn theo bóng tàu dần khuất trong màn đêm mùa thu thương nhớ bao lần về có đôi mà người còn vắng bóng ai hay duyên lòng thắm ngày ấy nay đã phai rồi từ lâu tôi biết câu thời gian là thuốc tiên đời việc gì đến sẽ đến nhưng ai bạc béo mình vẫn không đành đồng quên đời việc gì đến sẽ đến ai bạc mẽo mình vẫn không cần lòng quên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 chiều để rồi đêm nay buồn trong sáng vắng nhớ mong ai người đã quên ta rồi sao tôi vẫn còn chờ mong và nhìn áng mây chiều tan theo ánh mắt năm chiều sống trong chuỗi ngày ôm nỗi buồn quanh hiu người đã ra đi không thấy về tình yêu chôn sâu trong lặng lẽ còn chẳng bao đớn đau lệ rơi đêm nhớ nhau ngày vui xưa đã tàn như nắng chiều để rồi đêm nay buồn trong sáng vắng nhớ mong ai người đã quên ta rồi sao tôi vẫn còn chờ mong và nhìn áng mây chiều tan theo ánh mắt năm chiều sống trong chuỗi ngày ôm nỗi buồn quanh và nhìn áng mây chiều đan theo ánh mắt năm chiều sống trong chuỗi ngày ôm nỗi buồn quanh hiu vào đêm đường vắng hoa ở mau ngày nay xa nhau hoa vừa khép cánh ban đầu người ngờ gặp nhau như duyên kiếp đưa ta vào chiều rơi về đâu ngày xưa quen nhau em vừa biết dám ước mơ bờ vai ngây thơ ôm làm tóc rối ơ thơ tình mới vừa đôi mới e ấp câu mong chờ người đã ước mơ tiếng hát tiếng cười còn đâu đó trong đêm nay gió rét có về lòng người con lắm chua cay ta như con thuyền còn ngược xuôi đi đó đây tìm em nào thấy lối cũ có còn chiều loáng nắng hay mưa rơi bên cũ có còn người lặng đứng ngắm mưa rơi hay ra đi rồi biển biệt xa xa khắp nơi cho mộng quá xưa bên nhau ngỡ đời mãi mãi có nhau ngày nay xa nhau âm thầm nước vẫn qua cầu người hỡi về đâu đêm nay gió mưa giăng sầu người ơi về đâu tìm nhau trong mơ trong lời ca trong tiếng thơ tìm trong đêm mưa trong ngày nắng cháy xa mờ người vẫn tìm nhau trong duyên kiếm không mong chờ người đã như hát tiếng cười còn đâu đó trong đêm nay gió rét có về lòng người con lắm chua cay ta như con thuyền còn ngược xuôi đi đó đây tìm em nào thấy lối cũ có còn chiều loáng nắng hay mưa rơi bên cũ có còn người lặng đứng ngắm mưa rơi hay ra đi rồi tiền biệt xa xa khắp nơi cho mộng quá đời ngày xưa quen nhau ngỡ đời mãi mãi có nhau ngày nay xa nhau âm thầm nước vẫn qua cầu người ơi về đâu đêm nay gió mưa giăng sầu người ơi về đâu tìm nhau trong mơ trong lời ca trong tiếng thơ tìm trong đêm mưa trong ngày nắng cháy xa mờ người vẫn tìm nhau trong duyên kiếp không mong chờ người đã như người vẫn tìm nhau trong duyên kiếp không mong chờ người đã như mơ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 sống trong chuỗi ngày ôm nỗi buồn quanh người đã ra đi không thấy về tình yêu chôn sâu trong lặng lẽ còn chẳng bao đớn đau lệ rơi đêm nhớ nhau ngày vui xưa đã tàn như nắng chiều để rồi đêm nay buồn trong sáng vắng nhớ mong ai người đã quên ta rồi sao tôi vẫn còn chờ mong và nhìn áng mây chiều tan theo ánh mắt năm chiều sống trong chuỗi ngày ôm nỗi buồn quanh và nhìn áng mây chiều tan theo ánh mắt đăm chiều sống trong chuỗi ngày ôm nỗi buồn quanh hiu tên hàng cây cao vút như lặng im niềm tình tôi chết sau một đêm phút giây ban đầu rồi đi vào thiên thu duyên kiếp lỡ ngàng trường tan về chung phố những lúc trời chiều đổ mưa mưa mưa rơi qua phố buồn chạnh lòng bao nhớ thương chuyện tình yêu vẫn vương ngày xưa đường mưa ướt nê chê cùng đứa đón nhau về ấm đôi nhận tình trẻ một người xa cuộc đời một người đêm tanh côi chia ly có gì vui trời mưa anh vào kỷ niệm thao thức trọn cả một đêm chờ em đêm vắng với cô đơn ngõ hồn mưa ngập lối tình ngược tháng nhưng vẫn nhớ nhau luôn biết em giờ có buồn và từ đó đêm trời mưa gió thấu chân người tính nhỏ người nắng cả một đời mong tình thời xa ấy giờ đây đường hai lối mưa gió về buồn nào chẳng lòng bao nhớ thương chuyện tình yêu vẫn thương ngày xưa đường mưa ướt nê chê cùng đưa đón nhau về ấm đôi nhân tình trẻ một người xa ngang cuộc đời một người đêm tanh gối chia ly có gì vui trời mưa nghe ra buốt con tim dù anh và kỷ niệm thao thức chọn cả một đêm chờ em đêm vắng với cô đơn ngõ hồn mưa ngập lối tình hợp tan nhưng vẫn nhớ nhau luôn biết em giờ có buồn và từ đó những đêm trời mưa gió thấu trong người tính nhỏ nuôi nắng cả một đời một tình thời xa ấy giờ đây đường hai lối mưa gió về buồn nào và từ đó những đêm trời mưa gió thâu trăng người tính nhỏ nuôi nắng cả một đời mối tình thời xa ấy giờ đây đường hai lối mưa gió về buồn nào yêu em sao giống đời đóa phù dung sớm nở tối tàn xót thương vô vàn chưa thắm vội ta thuở xưa ngày đầu của nhau hai đứa vang câu tình ca ngày đầu của nhau anh đón đưa em về nhà trong nước hiền hòa ngày đầu của nhau hương tắm tình yêu đậm đà ngày nay mình đành bỏ nhau canh vắng bơ vơ sầu đau mình đành bỏ nhau quên phút ta yêu lần đầu trăng nước bạc màu người đành bỏ người như sương thoáng sau chuyến tàu em biết rằng em anh ngủ nào yên anh thức nào yên nhiều khi cố quên nhưng chỉ thêm chuốc vào lòng những ưu phiền nhịp hôm qua không xóa được buồn hôm nay người đành phu anh khi đã cạn chén tình say để lại thương sầu chót xa nhau rồi sao nỡ đành trong nước hiền hòa ngày đầu của nhau hương tắm tình yêu đậm đà ngày nay mình đành bỏ nhau canh vắng bơ vơ sầu đau mình đành bỏ nhau quên phút ta yêu lần đầu trăng nước bạc màu người đành bỏ người như sương khói sau chuyến tàu em biết rằng em anh ngủ nào yên anh thức nào nhiều khi cố quên nhưng chỉ thêm chút vào lòng những ưu phiền âu yếm hôm qua không xóa được buồn hôm nay người đành phu anh khi đã cạn chén tình say để lại thương sầu chót xa nhau rồi sao nỡ đành khổ nhau âu yếm hôm qua không xóa được buồn hôm nay người đành phụ anh khi đã cạn chén tình say để lại thương sầu chót xa nhau rồi sao nỡ lành buồn tình còn trong tim nay chết theo ngày tháng còn mãi nhớ hôm nào lời trao nhau ban đầu anh ở quên tình nhau đời còn gì vui hơn trong phút giây được yêu đời còn gì đau thương khi lắng nghe tình vỡ vì đã chót yêu rồi thì xin ghi đôi lời dù xa cách phương trời ôi duyên ta đành lỡ rồi nỗi tâm tư cạn hết lời Mong lòng ta mang theo nỗi sâu hận suốt đời Đường khuya tôi đêm bước âm thầm một mình Giờ còn bài ca yêu ai viết trao ngày xưa Bỏ lại mình tôi nay thương nhớ theo ngày tháng Còn mãi nhớ hôm nào người tôi yêu đâu rồi Tình tôi đã chết Thôi duyên ta đành lỡ rồi thôi tâm tư cạn hết lời mong lòng ta mang theo nỗi sâu hơn suốt đời đường khuya tôi đến bước âm thầm một mình tôi giờ còn bài ca yêu ai viết cao ngày xưa bỏ lại mình tôi nay thương nhớ theo ngày tháng còn mãi nhớ hôm nào người tôi yêu đầu rồi tình tôi đã chết rồi còn mãi nhớ hôm nào người tôi yêu đâu rồi tình tôi đã chết chia hai đường nước chưa về chọn phương cho người lỡ câu thề lên đường từ lý hỏi lòng mình lưu luyến gì mẹ ơi chỉ con đất mẹ mà thôi để con con đi gìn giữ cho đời Á mang trong lòng kiếp con người phải thương nhau hoài chớ quên lời mong một ngày mai tráng hoa đất mẹ niềm vui à, à ơi ơi à ơi mẹ thương con ra câu ái tự vợ chồng chồng lên nổi phong phú chiều chiều chiều chiều trông về biến cũ lòng căm hơn oán quân thù ơi à à ơi à ơi chiều này lối về đất mẹ là đây đường xưa con ấp u bóng trăng cây suối lệ đoàn viên giữa lòng đất mẹ thiên nhiên chớ quên lời mong một ngày hai chán hoa đất mẹ niềm vui à, à ơi ơi à ơi mẹ thương con ra câu ái từ vợ chồng chồng lên nội vòng phu chiều chiều chiều chiều trong về biến cũ căm hờn oán quân thù ơi à à ơi à ơi chiều này lối về đất mẹ là đây đường xưa con ấp u bóng trăng cây có nghe đêm trường tiếng ai cười có nghe đêm trường tiếng người suối lệ đoàn viên giữa lòng đất mẹ thiên nhiên có nghe đêm trường tiếng ai cười có nghe đêm trường tiếng du đời suối lệ đoàn viên giữa lòng đất mẹ thiên nhiên xa nhau cho tâm hồn chắc được được người yêu cho cho rất nhiều nhưng nhận chẳng có bao nhiêu người ta phù hoặc thơ chẳng biết chỉ có đôi ta không bao giờ lý biệt chỉ có đôi ta tha thiết mộng ban Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu Với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu Với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao em ở đâu cuộc đời cam sang đưa bước em sang nam quên lời hẹn ước năm nào nơi đây phố nghèo một mình anh đơn côi ngồi ôm thương nhớ khôn nguôi rồi từng đêm trăng sáng soi mái nhà không liêu nhìn anh đơn bóng nghe bút lạnh con tim duyên tình giang dở nay đời anh thiếu em như sân ga vắng con tàu duyên tình giang dở nay đời anh thiếu em như sân ga vắng con không có anh ai sẽ đưa em về trời sắp đổ cơn mưa sao em còn đứng mãi hay nói một lời có phải em giận anh có phải em giận anh nếu ngày mai xa cách nhau em chẳng nên âu sầu trời sắp đổ mưa ngâu đôi ta chẳng tám vỡ dâu biết tình đầu rất dễ chia lìa nhau để chìm vào trong bể dâu yêu nhau từ độ nào Mây mùa trắng lên cao thiết tha mối duyên đầu đến tình đôi ta bên đâu? mùa thu lá bay bay thật nhiều kỷ niệm tan thương bấy nhiêu nếu ngày mai xa cách nhau em chẳng nên âu sầu trời sắp đổ mưa ngâu đôi ta chẳng tan vỡ dẫu biết tình đầu rất dễ chia lìa nhau để chìm vào trong bể sâu duyên đầu đến tình đôi ta bên lâu mùa thu lá bay bay thật nhiều kinh nghiệm càng thương bấy nhiêu nếu ngày mai xa cách nhau em chẳng nên âu sầu trời sắp đổ mưa ngâu đôi ta chẳng tan vỡ dẫu biết tình đầu rất dễ chia nhau để chìm vào trong bể dâu dẫu biết tình đầu rất dễ chia lìa nhau để chìm vào trong bể sâu dày dỗ nuông chiều mà ai dệt tớ cho em yêu trong đêm buồn quanh hiu thương đôi mắt em buồn thật buồn thương em tính mang nhiều tuổi hơn và hãy bắt anh đưa đi chơi trong những lần mưa độ nhiều thật nhiều vì mùa mưa em yêu mai nhé hai mình xa nhau anh thơ dài đêm ngóng đêm mỏi mắt thương sầu kỷ niệm một đêm ta chót trao yêu nhau đừng phụ nhau từ lâu rồi tôi là lính chiến quân hành còn chiến miên mỗi khi đơn vị dừng chân đôi hoa tím nhớ em nhớ cả nỗi miền ngày nào tôi còn nhớ hai chúng mình ngẫu thơ em thường hay ước mơ bao giờ tôi chinh chiến ta sẽ lên duyên nàng đòi may áo cưới màu hoa cả cho em như hôm nay phố phường còn lắm mưa bay neo đường để dậy sông gai ngồi nghe súng nó tương chừng mơ hồ những tiếng pháo hù quỳ tiếng đưa một người đi mấy năm trong đời xuôi ngựa chiến đấu cho tình mình về sau biết ai kia còn chờ mai ngày hoa tươi thắm tươi nở vào cuộc đời chọn màu hoa cả tim hai đứa cùng ước nguyện sẽ là màu nhớ thương khi màn đêm buông xuống chia cách đôi nơi thì màu hoa áo cưới đẹp duyên mình em ơi xuân hành còn triền miên mỗi khi đơn vị từng chân đôi hoa tím nhớ em nhớ cả nỗi niềm ngày nào tôi còn nhớ hai chúng mình ngẫu thơ em thường hay ước mơ bao giờ thôi chinh chiến ta sẽ nên duyên nàng đòi may áo cưới màu hoa cả cho em nhưng hôm nay phố phường còn lắm mưa bay neo đường để dậy trông gai ngồi nghe súng nó tương chừng mơ hồ những tiếng pháo phù quỳ tiếng đưa một người đi mấy năm trong đời xuôi ngược chiến đấu cho tình mình về sau biết ai kia còn chờ mai này hoa tươi thắm tươi nở vào cuộc đời chọn màu hoa cà tím hai đứa cùng ước nguyện sẽ là màu nhớ thương khi màn đêm buông xuống chia tách đôi nơi thì màu hoa áo cưới đẹp duyên mình em ơi khi màn đêm buông xuống chia tách đôi nơi thì màu hoa áo cưới đẹp duyên mình em ơi khi màn đêm buông xuống chia tách đôi nơi thì màu hoa áo cưới đẹp duyên mình em